Chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá ca soi kèo à, Chiều ngày hôm nay thì mình cũng đã lên cho anh em à, một cái trận đấu thuộc khuôn khổ à, Cúp C1 nữ châu Âu anh em à, Vòng loại anh em nhé, không phải là vòng chưa chưa chính thức à, đến vòng bảng đâu, mới chỉ là vòng loại thôi Thì à, trận đấu mình làm cho anh em, đấy là trận đấu giữa nữ Real Sociedad và nữ Bayern Munich Trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ tối ngày hôm nay Ờ, cũng như là mình cũng đã nói qua với anh em ở trong, a, ờ, cái, a, ờ, clip, à, nhận định cũng như là soi kèo cái trận đấu giữa Real Sociedad và Bayern Munich rồi. Đấy là những cái đội bóng nữ của châu Âu ấy, cũng như là những cái đội bóng, à, nam thì nó, ờ, khá là khác biệt anh em nhé Mình chỉ, à, nêu một ví dụ như này là anh em biết cái sự khác biệt như thế nào. À, với, a, cúp C1, đúng không? Anh em theo dõi thì anh em biết là Real Madrid đội bóng Real Madrid là đội bóng giàu thành tích nhất cũng như là đang là vua của cúp C1 à, trong những năm vừa qua. Tuy nhiên thì ngược lại thì ờ, ở ờ, bóng đá nữ ấy thì hiện tại thì Real bóng đá nữ Real Madrid thì hiện tại đang phải đi đá vòng loại anh em và ông uh, nữ hoàng uh, châu Âu C1 uh, thời điểm hiện tại đang là Olympic Lyon của Pháp anh em nhé. Đấy. À, tuy nhiên thì ờ, những anh em nào mà đã theo dõi cái ờ, Euro 2022 vừa rồi của bóng đá nữ châu Âu ấy thì anh em cũng có thể thấy được rằng là cái độ hấp dẫn cũng như là những cái lối đá và cái cách chơi của bóng đá nữ nó cũng không thua kém gì bóng đá nam đâu anh em. À, mình chỉ xét riêng về châu Âu thôi nhá. Thì à, chiều ngày hôm nay thì mình có đẩy cho anh em sức một trận rồi cũng như là ở trong nhóm thì uh, anh em chúng ta cũng đã bú full một cái kèo bóng cỏ ở cái giải Trung Quốc anh em. À, trận đấu thuộc cái giải China Super League à, trận đấu giữa Changchun và Tritu. Trận đấu này thì mình đã cho anh em đấy là đi cái way chấp 0.25 à, hôm cũng như là đi cái tài 2.5 này. Tuy nhiên thì vào trận đấu thì anh em còn ngon hơn đấy là anh em vào được cái kèo đồng banh nữa. Đấy thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng với cả hai cái mã kèo này rồi. Tổng tỷ số chung cuộc cả trận là 2-1 nghiêng về cho 32. Đấy thì anh em chúng ta cũng đã bú full hai cái mã kèo này. À, và hiện tại thì uh, sau khi trận đấu này kết thúc thì còn những cái trận đấu thuộc giải uh, Chia League One cũng như là Super League này và những cái giải bóng cỏ khác cũng đang diễn ra. Thì uh, mình cũng phải uh, chọn một hai trận nữa để anh em chúng ta đầu tư, đấy lấy vốn để tối ngày hôm nay chúng ta sẽ lại bắt đầu đá ở vào cái ờ, những cái trận đấu thuộc khuôn khổ cúp C1 nữ châu Âu anh em. À, buổi tối ngày hôm nay ờ, trước cái trận đấu giữa Bayern Munich và Real Sociedad đấy thì sẽ là trận đấu lúc 13 giờ giữa Koge và Juventus. Hiện tại thì chưa có đội hình dự kiến ra sân anh em nhé. Trận đấu này còn cách 4 tiếng nữa thì sẽ diễn ra thì anh em nào thật sự là muốn nhận được những cái kèo ăn chặt cũng như là muốn đầu tư bóng đá để kiếm tiền thì anh em trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ hỗ trợ cho anh em để anh em vào nhóm nhận những tiếp kèo miễn phí và lý do vì sao mà mình lại đẩy cho anh em những cái tiếp kèo miễn phí à, rất nhiều anh em cũng nhắn tin hỏi là vào nhóm có phí gì hay không hay là à, anh ơi anh đẩy kèo thế thì anh có thu phí gì không thì mình cũng nói luôn đấy là mình không có thu bất kỳ một cái phí gì của anh em nhé cũng như là ở trong nhóm cấm cái việc là buôn bán kèo đúng không đấy thì mình là một người làm youtube cũng như là một người nhận quảng cáo và nhận quảng cáo gì ở đây à, thì khi nào anh em liên hệ và cũng như là xác định muốn vào trong nhóm thì uh, chúng ta sẽ đi đến những cái phần đấy sau À, và mình cũng muốn anh em hiểu được rằng vì mình là người làm quảng cáo, mình quảng cáo cho người ta thì người ta mới giúp đỡ mình cũng như là mình mới có và mình cũng mới xây dựng được một cái cộng đồng chơi bóng như hiện tại anh em nhé. Đấy, thì uh, mất lòng trước được lòng sau anh em. <clears throat> Nếu mà anh em ờ, thấy thoải mái cũng như là ok với những cái điều kiện mà mình đưa ra thì anh em chúng ta sẽ đi đường dài với nhau. Thế thôi. Còn à, nếu như thật sự mà anh em đang cảm thấy khúc mắc hay là gì đấy thì à, tốt nhất là chúng ta cũng không nên làm mất thời gian của nhau làm gì. Thì à, đến với phần chính đi. À, so sánh một chút về cái phong độ hiện tại của cả Koge cũng như là Juventus. À, Juventus và Koge đang có một phong độ khá là ổn định khi mà họ cũng chưa thua bất kỳ một trận đấu nào anh em. À, chưa kể rằng là à, nếu mà xét về à, gọi là gì à? trình trình độ của một đất nước cũng như là trình độ của câu lạc bộ đi <clears throat> thì cái quy trình huấn luyện cầu thủ của Ý so với Đan Mạch thì chắc chắn là sẽ có sự chênh lệch anh em cũng như là đội bóng đến từ nước Ý Juventus à, và một đội bóng cô Koge đến từ Đan Mạch thì anh em nhìn vào nghe cái tên thôi là anh em cũng biết đội bóng nào là đội bóng lớn rồi đúng không thì chắc chắn rằng những cái đội bóng lớn thì họ sẽ có cái quy trình cũng như là có cái à, À, nền tảng đào tạo các cầu thủ nó khác nhau và trình độ thì nó chắc chắn là sẽ tranh lệch nhau rồi tuy nhiên thì những cầu thủ cũng như là những cái đội bóng này sẽ họ sẽ phải chiêu mộ những cái cầu thủ chất lượng để mang về những cái thành quả cũng như là kết quả tích cực cho đội bóng cũng như là đạt được những cái mục tiêu trong à, một mùa giải đúng không anh em đấy thì uh, xét về thực lực cũng như là uh, gọi là cái đội hình thì uh, chúng ta cũng đã kiểm giá thấy được cái sự tranh lệch rồi tuy nhiên thì uh, với cái sự tranh lệch đấy đúng không với cái sự tranh lệch đấy thì ở trên sàn giao dịch châu á nó chắc chắn sẽ phải là có kèo chấp rõ ràng đúng không anh em để cân bằng lại uh, chứ không phải là bây giờ anh em cứ thấy đội mạnh anh em đặt vào thì anh em ăn thế thì còn gì nữa đúng không thì hiện tại cái kèo chấp giữa Juve và Koge ấy cái kèo handicap đang là hai trái hòa. Juve chấp cô ghe hai trái hòa anh em và cái tài đấy là 3.5 trên dưới cả trận. Với cái kèo chấp ấy thì mình cũng ờ, chưa khuyến khích cho anh em đi cái kèo chấp đâu. Ờ, bóng đá nữ mà, thật sự mà nói thì tất cả anh em ở đây cũng như tôi thôi. À, chúng ta cũng không có quan tâm đến bóng đá nữ nhiều. Đấy, và trước khi mình nhận định cũng như là soi kèo những tất cả mọi trận đấu thì mình cũng phải uh, tìm hiểu cũng như là xem xét thật kỹ những cái đội bóng mà chúng ta cũng như là mình sẽ lên kèo trong nhóm anh em đấy à, vì vậy mình mới khuyên anh em đấy là cái kèo chấp thì chúng ta khoan đã đi mà có cái kèo đấy là cái kèo tài cái kèo tài 3.5 sẽ là cái kèo tài mà anh em chúng ta có thể đi ngay từ đầu được này à, vì sao mà mình đi cái kèo tài nhìn về những cái hiệu số về cái lịch sử mà hai đội bóng này có được đây, những cái trận đấu vừa qua của cả Juve cũng như là Koge anh em Ít nhất một trận đấu họ sẽ có hai bàn thắng Cả hai đội anh em nhé Ít nhất một trận đấu sẽ có hai bàn thắng Vì vậy mà cái kèo tài 3.5 này cũng sẽ là một cái kèo hợp lý thôi Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là dựa trên cái số liệu anh em nhé Không phải là những cái kèo chính thức cũng như là những cái kèo quyết định để mình chốt cho anh em chơi trong nhóm đâu Nên là anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình uh, Tham gia nhóm và À, cùng nhau anh em nhận được những cái tip kèo mình chơi kèo nào mình đẩy lên cho anh em kèo đấy để anh em chúng ta sẽ cùng kiếm cơm gạo hàng ngày anh em nhé còn bây giờ thì à, anh em nào mà quý mến mình cũng như là đã theo dõi cái kênh ca bóng đá cũng như là ca soi kèo anh em để lại một like cũng như là một đăng ký kênh nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo nhé còn bây giờ thì hẹn gặp anh em vào những cái video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình